Ở phần này, chúng ta sẽ cùng củng cố và mở rộng vốn từ. Chúng ta củng cố và mở rộng vốn từ ở những chủ điểm nào? Các con hãy cùng theo dõi phần hệ thống bài tập. Bài thứ nhất, tìm từ có thể thay thế cho từ quê ở câu sau. Như vậy, con đang ôn về chủ điểm quê hương. Và câu để con thực hiện phần thay thế từ quê là Tiếng thác len cung vẫn ngân vang khắp núi rừng như tiếng chuông gọi những người con xa quê về với buôn làng. Như vậy, con đang sử dụng thay thế từ quê. Và con có thể thay thế từ quê trong trường hợp này là từ nào? Gợi ý của cô là quê hương. Đây là nhóm giống nghĩa nhau hay ta còn gọi là từ đồng nghĩa. Cô có thể thay thế Tiếng thác tinh gung vẫn ngân vang khắp núi rừng như tiếng chuông gọi những người con xa quê hương về với buôn làng. Ngoài từ quê hương, còn còn có thể thay thế từ gì nữa? Còn có thể thay thế từ quê quán. Những người con xa quê quán về với buôn làng. Hay những người con xa quê cha đất tổ về với buôn làng. Hoặc cụm từ giống nghĩa như vậy mà không có từ quê như những người con xa nơi chôn rau cắt rốn về với buôn làng. Như vậy, đây là những từ con có thể dùng để thay thế với từ quê vì nghĩa của nó hoàn toàn giống nhau.